chào 500 anh em đam mê bộ môn sóc đĩa bịp thì à, thưa anh em hôm nay mình à, sẽ giới thiệu cho anh em một cái dòng sản phẩm hoàn toàn mới nhé mới nhất trên thị trường hiện nay thì à, nhiều anh em chắc chắn là chưa biết đến cái dòng sản phẩm này rồi Đấy. mình thì biết đến cái dòng các anh em này chơi bộ môn sóc đĩa bịp thì đã biết đến cái dòng bát tàng hình này rồi những dòng quân vị cảm ứng đúng không ạ rồi những cái bộ quét bộ uh, bệ từ bệ trôn đấy đấy là những cái dòng sản phẩm uh, từ xưa rồi rất là xưa cũ Đấy. tất cả nhiều anh em mà anh em nào mà chơi sóc đĩa hoặc là chơi bộ môn ờ, sóc đĩa bịp thì đều có thể biết đến những cái dòng sản phẩm đấy rồi nhưng mà trong năm 2021 này thì ờ, bên Tuần Macau vừa tung ra thị trường một cái dòng sản phẩm hoàn toàn mới nhé nó hoàn toàn không hề có tăng tích này đơn giản dễ chơi dễ sử dụng anh em nào cũng có thể ờ, chơi được thì cái dòng sản phẩm mình muốn nói đến với anh em đó chính là một cái dòng camera có thể soi xuyên được những chiếc đĩa đây thì anh em đây là những chiếc đĩa nhé Đấy. dòng đĩa này là một cái dòng đĩa đặc biệt dành riêng cho cái con camera đấy một cái bộ sản phẩm của anh em khi mua anh em sẽ có những chiếc đĩa như thế này đĩa này thì nó không khác gì <laughs> chiếc đĩa sứ nha anh em đấy. nó không khác gì những chiếc đĩa sứ đây thì đúng là một chiếc đĩa sứ nhưng mà đã được uh, uh, tuân Macao tôi luyện đặc biệt đấy, đặt làm riêng để giúp anh em có thể uh, soi xuyên qua những chiếc đĩa này để anh em biết được bộ vị của mình là chẵn lẻ hay là sắp đôi thứ tự đấy Đấy. rất là đơn giản như thế thì đây mẫu mã đĩa này rất đẹp à, đĩa thì có nhiều kích cỡ đĩa 6 đĩa 7 Đấy. tùy chỗ anh em chơi bộ đĩa nào thì mình sẽ giới thiệu cho anh em còn cái con camera soi xuyên qua đĩa này thì là một cái dòng à, rất là đặc biệt Đấy. chỉ riêng tuân ma cao mới có thôi nhé anh em anh em đặt ở đâu trên thị trường thì chắc chắn là không thể có rồi thì con camera này nó sẽ giúp anh em soi xuyên qua chiếc đĩa Đấy. từ đít đi lên đây mình sẽ à, mở luôn con cam nó rõ cho anh em anh em có thể ngụy trang vào con cam này vào bất kỳ đâu nhé anh em có thể ngụy trang vào à, điện thoại cảm ứng của anh em cũng được hoặc là ngụy trang vào thảm và chiếu vào à, nền đất luôn hoặc là vào trực tiếp uh, uh, ví đấy tùy anh em anh em thích ngụy trang vào đâu thì cứ liên hệ trực tiếp vào hotline của Tuân Macau 0844 17 9 mình sẽ tư vấn cho anh em ừ, mình sẽ xem anh em ngụy trang vào đâu nó sẽ là hợp lý đây anh em anh em nhìn từ màn này soi từ đít soi lên mình sẽ đặt bộ vị này nét căng luôn anh em đặt bộ vị vào wow. anh em nhìn này nét căng bốn vị luôn đấy cứ khoảng cách nha anh em nhìn cho mình nha từ cái đĩa ấy từ cái à, cam soi lên đĩa là khoảng 15 phân thì à, khi chơi anh em sẽ sóc cái đúng cái cữ đấy thì kỹ thuật bên ngoài của anh em sẽ à, soi được cho anh em là bộ vị là gì đây nhìn này cho anh em xem nét căng luôn wow đấy anh em thấy không bốn vị nét căng luôn rất là tuyệt vời đúng không giờ mình sẽ úp bát vào sóc cho anh em xem nhé đấy. úp bát vào và sóc cái cho anh em theo tiện theo dõi đó anh em cứ sóc đúng cữ của nó là được ở nhà anh em sẽ phải tập luyện rồi, mình sóc cái mình đứng sóc đây tiếng này tiếng sấp đôi này anh em nhé sấp đôi này mở cho anh em xem chuẩn xác 100% luôn anh em ạ em hoàn toàn có thể yên tâm là hàng thật việc thật anh em có thể lên trực tiếp cơ sở để thử hàng nha anh em bên mình có hai cơ sở một là ở bến xe mỹ đình hai là bến xe biển đông thì anh em gần cơ sở nào thì hãy lên cơ sở đó nhé đó, tiếng lẻ này ba đen này ba úp này tỷ lệ ba úp này đấy rất là chính xác 100 phần trăm anh em có thể à, đặt camera ngụy trang vào bất kỳ đâu bất kỳ cái dòng sản phẩm nào đấy. chuyển cái trên điện thoại đưa qua cũng được anh em cần đưa qua cũng được anh em ạ tiếng này vẫn là ba đen này đấy. Đó, anh em có thể điện, để hẳn con điện thoại ra ngoài anh em đưa qua Đấy, anh em đưa qua là người ta có thể đấy, cái này tiếng tứ này tứ ngửa này đấy chỉ cần đưa qua thôi cũng được nhanh nha không cần phải sóc trên nó chỉ cần đưa qua cũng được đấy, đưa qua này đưa qua kỹ thuật anh em đã nhìn thấy là sấp đôi đấy rất là đơn giản như thế thôi thì à, đấy đấy là sơ qua cái cách chơi cũng như là cho anh em xem cái hiệu quả của con này đánh không khác gì bắt hình nha anh em thì anh em muốn đặt mua nó thì hãy liên hệ với 0844 từ quý 9 nha anh em à, cảm ơn anh em đã theo dõi video và nhớ ấn đăng ký kênh để